Số phận bi thảm của đao phủ khét tiếng cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc. Phụ nữ Trung Quốc thời xưa từng quan niệm tha lấy một kẻ ăn xin còn hơn làm vợ người bán thịt heo. Lý do là làm nghề bán thịt thì phải thường xuyên giết mổ gia súc. Họ lo sợ oán khí của những con vật bị giết sẽ tích tụ và làm hại đến gia đình. Tuy nhiên, trong lịch sử vẫn còn một nghề nghiệp tệ hơn cả nghề giết mổ gia súc, khiến cho nhiều người khiếp sợ và xa lánh đó chính là nghề đào phủ. An Nhiên mến chào quý khán thính giả của Duyên Vạn Cổ. Chúng ta đều biết rằng đào phủ là những người thay trời hành đạo, nắm giữ sinh mệnh phạm nhân nơi pháp trường. Công việc này kéo dài suốt lịch sử phong kiến, cho tới sau khi thanh triều diệt vong, nghề đao phủ mới hoàn toàn biến mất. Thế nhưng, nghề đao phủ đã để lại cho hậu thế những giai thoại kỳ lạ có phần thần bí và đáng sợ. Số phận của vi đao phủ cuối cùng của thời Mãn Thanh cũng chính là vị đao phủ cuối cùng của Trung Quốc đã trải qua như thế nào và lý do gì mà nhiều người cho rằng ông đã bị quả báo đau đớn vì dám xem thường điều cấm kỵ của tổ nghề đã để lại. Những đại kỳ của nghề đao phủ vào thời phong kiến Tại Trung Hoa thời cổ đại, hầu hết các án tử hình đều thường áp dụng hình phạt chém đầu, mà những người trực tiếp thi hành án phạt đẫm máu này chính là những đào phủ chuyên nghiệp. Đao phủ vào thời bấy giờ được xem là một nghề nghiệp hết sức thần bí, bởi nhiều người cho rằng những người làm nghề này đều thường xuyên giao tiếp với người chết. Đó cũng là một trong những lý do mà cổ nhân xưa vẫn thường hết sức kiên kỵ đối với các đao phủ sống vào thời ấy. Tương truyền rằng nếu muốn trở thành một đao phủ chân chính, người theo nghề này trước nhất phải đáp ứng hàng loạt tiêu chí khắc khe về phương diện đao pháp. Đặc biệt, phàm là ai muốn luyện được đạo pháp cao siêu thì phải tìm được người truyền dạy, sau đó lại tiếp tục trải qua một quá trình huấn luyện nghiêm khắc tới khi đạt được một trình độ hợp cách mới có thể quang minh chính đại bước ra pháp trường để hành hình. Trong quá trình gian khổ ấy, hầu hết những người theo học đều bắt đầu từ việc luyện tập chém dưa để xem có tiềm năng, tư chất hay không. Phàm là ai không có thiên phú thì dẫu cho có luyện tập cả đời cũng chẳng thể ra nghề nổi. Cũng bởi vậy mà tỷ lệ đào thải của nghề nghiệp như đào phủ vốn được đánh giá là rất cao. Tuy rằng số người chân chính muốn làm nghề này đã hiếm, thế nhưng những người đủ tố chất, đủ kiên trì để trở thành một đào phủ chuyên nghiệp lại càng đếm trên đầu ngón tay. Chưa dừng lại ở đó, trong giới đao phủ vào thời cổ đại cũng lưu truyền nhiều luật bất thành văn mà bất cứ ai cũng cần phải tuân thủ. Ví dụ như khi hành hình, Chỗ hạ đau phải là vị trí nhỏ nhất ở trên cổ phạm nhân để giảm bớt đau đớn cho người bị chém đầu. Trước khi lên pháp trường, tất cả các đao phủ đều phải mài đao thật kỹ. Bởi loại đao mà họ dùng đều dễ dàng bị rỉ sét, muốn giảm bớt thống khổ cho phạm nhân thì bắt buộc cần phải mài sắc. Đặc biệt, điều đại kỹ nhất của nghề này là tuyệt đối không được chém đầu quá 100 người. Vì vậy khi đã chém đủ 99 thủ cấp, các đao phủ tuyệt đối không thể hành nghề thêm được nữa. Đây vốn là quy củ của tổ nghề lưu lại, bởi giới đao phủ tin rằng nếu số lượng thủ cấp chém đầu vượt quá con số trên thì chắc chắn sẽ gặp báo ứng. Quy củ này vốn được giới đao phủ gìn giữ hết sức cẩn thận, thế nhưng tới những năm cuối thời nhà Thanh, có một nhân vật đã cả gan phá vỡ điều đại kỵ ấy, đó chính là Đặng Hải Sơn. Có tài liệu ghi là Đặng Hải Sinh, người hành nghề đao phủ cuối cùng của lịch sử phong kiến Trung Hoa báo ứng đau đớn của đao phủ cuối cùng trong lịch sử Trung Hoa. Về danh tính của đao phủ cuối cùng là Đặng Hải Sơn, hầu hết các tài liệu chính thống đều không ghi lại rõ ràng. Chỉ biết rằng, ông cũng xuất thân là một đào phủ chuyên nghiệp, hành nghề vào những năm cuối thời nhà Thanh khi vương triều này đã sắp tới hồi mạc vận. Năm 1914, chính phủ đương thời ban bố quy định dừng thi hành án chém đầu, đổi phương thức hành hình thành bắn súng. Đó là điều luật do chính phủ dân quốc ban ra. Thế nhưng lúc ấy trên lãnh thổ Trung Hoa hình thành không ít thế lực quân Việt. Vì vậy, không phải địa phương nào cũng tuân thủ quy định này. Trường Sa cũng nằm trong số đó. Bởi vậy mà năm 1925, Đặng Hải Sơn khi ấy đã bước qua độ tuổi 60 lại tiếp tục tới đất Trường Sa để đảm nhiệm công việc của một đào phủ. Cũng trong năm ấy, tờ Đại Quân Báo được xuất bản ở Hồ Nam đã từng nhắc tới người đao phủ cuối cùng này và khẳng định ông đã từng chém đầu tới hơn 300 người. Con số khiến nhiều người rung mình này cũng đã chỉ ra một sự thật. Đặng Hải Sơn từ sớm đã phạm vào đại kỵ của nghề đao phủ. Lúc ấy, xã hội phong kiến vẫn còn hết sức mê tín. Đặng Hải Sơn cũng không phải ngoại lệ. Bằng chứng là mỗi lần hành hình xong, trên con đường từ Pháp trường trở về, đào phủ khét tiếng này vẫn luôn đi thẳng mà không dám quay đầu lại. Sau đó khi về tới nha môn, ông thậm chí còn nhờ nha dịch dùng thanh trúc đánh vào cổ mình, mục đích là để đánh tan sát khí. Chưa dừng lại ở đó, mỗi khi không hành nghề, Đặng Hải Sơn vẫn thường ăn chay niệm Phật với mục đích tích công đức cầu bình an. Thế nhưng, việc đao phủ họ đặng theo đuổi nghề này cả một đời cũng không thể xem là quá khó hiểu. Bởi vào thời đại bấy giờ, những đao phủ thực thụ càng lúc càng khó tìm, dù đãi ngộ của nghề nghiệp này khi ấy được xem là vô cùng cao. Cũng bởi số người hành nghề quá ít trong khi lương thưởng lại hậu hĩnh, cho nên đặng hải sinh mới theo nghề chém đầu cho tới gần cuối đời – Tương truyền rằng vào thời điểm đó, mỗi đao phủ chém đầu một phạm nhân có thể thu về 4 đồng đại dương, con số bằng tiền tích góp của cả gia đình trong suốt một năm ròng rã. Đó là chưa kể tới những đại ngộ đi kèm hậu hĩnh từ quan phủ và hàng loạt các khoản thu không chính đáng khác đến từ gia đình của những phạm nhân bị hành hình. Vì vậy mà sau khi Thanh Triều bị diệt vong, Đặng Hải Sơn dù rơi vào cảnh thất nghiệp nhưng cũng chẳng hề túng thiếu tiền bạc. Thế nhưng, vì cả đời gắn bó với một công việc quá độ dã man và đẫm máu, những người xung quanh luôn coi ông là một kẻ đem đến điềm xui xẻo. Trong những năm tháng sau này, đặng Hải Sơn vẫn luôn sống trong cô độc. Bạn bè năm xưa đều từ chối giao thiệp cùng ông, cũng chẳng có người phụ nữ nào tình nguyện gả cho một kẻ đã từng làm nghề chém đầu người. Có giai thoại còn truyền lại rằng, đặng Hải Sơn năm xưa từng xin gia nhập một thiện đường Thế nhưng, ông đã bị cự tuyệt một cách thẳng thắn với lý do Từng giết mấy trăm người, không có tư cách bước vào thiện đường. Cứ như vậy, đào phủ cuối cùng của lịch sử Trung Hoa đã phải trải qua những năm tháng cuối đời trong cô độc, dây dứt và ám ảnh. Ông ra đi trong cảnh không gia đình, không con cái, ngay tới lúc chết cũng chẳng có ai đưa tiễn hay lo ma chay, hương khói. Giờ đây, mỗi khi nhắc tới kết cục của đao phủ họ đặng này, không ít người vẫn cho rằng đó chính là báo ứng mà ông gặp phải vì đã gan phạm vào đại kỵ của nghề đao phủ. Giải mã thời gian hành hình và miếng thịt sống trong bát cơm của người tử tù. Cổ nhân quan niệm rằng con người ta khi đến thế gian này vốn là không dễ dàng, cho nên lúc rời đi thì càng đàng hoàng càng tốt. Điều này đúng với những người bình thường trải qua sinh, lão, bệnh, tử – còn với những người đã phạm tội nặng phải tử hình thì tại sao phải bị xử trảm vào giờ ngọ tam khắc? Ngoài ra, trước khi chết họ sẽ được ăn một bữa thịnh soạn no nê, đôi lúc trong những món ăn còn có một miếng thịt sống. Nhưng nguồn gốc sâu xa thật sự của tập tục này là như thế nào? Người Trung Quốc cổ đại cho rằng giết người là âm sự dù cho người đó có bị trừng phạt đúng tội hay không – thì hồn ma của họ có thể sẽ quấy nhiễu đao phủ và những người liên quan đến việc xử tử như phán quan, quan giám trảm, đao phủ. Vì thế hành hình lúc dương khí thịnh nhất thì âm hồn sẽ bị trấn áp, không dám xuất hiện. Đây là nguyên nhân chủ yếu người xưa quyết định hành hình vào giờ ngọ tam khắc. Ngoài ra, còn một nguyên nhân nữa liên quan đến chính phạm nhân. Giờ ngọ tam khắc cũng là thời điểm tinh lực con người yếu nhất, kiệt sức nhất, dễ rơi vào trạng thái lơ mơ buồn ngủ nhất. Nếu sự tử lúc này, phạm nhân sẽ ít đau đớn hơn rất nhiều. Hoàng đế Triều Hán đã tuyên bố quy định tu đông hành hình sau khi lập xuân là không được tử hình. Pháp luật hai triều đường Tống cũng tuyên bố rõ ràng, trong khoảng thời gian từ lập xuân đến thu phân, trừ các phạm nhân phạm phải tội ác tay chơi như mưu phản, ác nghịch hoặc nô tỳ giết hại chủ nhân, thì phải lập tức tử hình. Những phạm nhân phạm các tội khác thì không thể xung quyết. Những tội tù tử hình này có thể để đợi đến sau khi tiết sương giáng mùa thu, trước mùa đông tử hình vẫn chưa muộn. Thời gian hành hình thời Tây Hán lại được định vào khoảng tháng 9 đến tháng 12 hoàng lịch. Đời đường thì việc thực hiện tử hình rơi vào khoảng tháng 10 đến tháng 12. Quy định này từ đời đường vẫn được hậu thế áp dụng, tiếp tục sử dụng cho đến cuối đời Thanh. Còn đời nhà Thanh cũng định rõ, những phạm nhân thông qua sự thẩm tra của triều đình phải chịu xử phạt, cũng phải đợi đến mùa thu mới xử tử. Thế nên, việc tử hình trong thời cổ đại đều được tiến hành vào mùa thu. Vì vậy trong sách cổ hoặc các bộ phim về lịch sử ngày nay thường thấy xuất hiện cụm từ thu hậu vấn trảm. Chỉ là rốt cuộc tại sao giai cấp thống trị cổ đại lại chọn mùa thu lá vàng rơi hiu hắt hay mùa đông trời rét tâm tâm, mà không phải chọn mùa xuân khí hậu ấm áp hay mùa hè trời nóng bưng bưng để xử trảm phạm nhân. Như vậy, quả thực càng tăng thêm khung cảnh sơ sát tiêu điều. Thực ra, sự lựa chọn của cổ nhân có liên quan đến sự biến đổi của thời tiết và ý nghĩa tượng trưng. Cổ nhân cho rằng hai mùa xuân hạ, cây cỏ xum xuê, chính là mùa đông thực vật hoạt động tích cực, vô cùng phồn thịnh đó là mùi tuyệt vời nhất cho vạn vật sinh sôi nảy nở. Do đó, trong thời kỳ tràn ngập sinh khí như vậy, không thể tùy tiện nảy sinh sát tâm. Ngoài ra, thời phong kiến cổ đại đề cao việc dùng nhân từ để trị, hết sức coi trọng sinh mạng. Khi quan phủ giết phạm nhân, về cơ bản họ sẽ chọn thời điểm vào giữa mùa thu và trước mùa đông. Đó là vì để thuận theo ý trời, mọi thứ lúc đó đang dần khô héo, xử trảm tội phạm vào lúc này là thuận theo tự nhiên. Hình luật triều đường tống quy định mỗi năm từ tiết lập xuân đến thu phân, các tháng giêng, tháng 5, tháng 9, các ngày đại tế, trai giới, ngày rơi vào 24 tiết khí, ngày mùng 1, ngày rằm, ngày thương huyền, hạ huyền, những ngày cấm sát trong tháng, không được thi hành tử hình. Ngoài ra, còn quy định khi gặp thời tiết mưa chưa tạnh, mặt trời chưa mọc cũng không được hành hình, như vậy, theo quy định này, triều đường Tống mỗi năm có chưa đến 80 ngày thi hành án tử hình. Thêm nữa, trước khi xử trảm, những tử tù này sẽ được một bữa ăn ngon. Bữa ăn cuối cùng này được gọi là cơm đoạn đầu đài hay cơm từ dương. Bữa cơm này ít nhất phải có hai món, thông thường là có thịt, rau, cơm, bánh bao, đôi lúc còn có thêm một bình rượu nóng để họ lặng lẽ lên đường trong cơn say. Sở dĩ cho tử tù ăn no là vì người xưa quan niệm không làm quỷ chết đói. Cho nên vô luận người này đã phạm sai lầm gì, thì lúc sắp chết cũng đều coi là trả nợ. Nên hành động này cũng được tính là một loại thiện niệm đối với tử tù. Theo ghi chép lịch sử, cơm đoạn đầu đài có sớm nhất vào thời Xuân Thu. Sau khi sở Trang Vương, một trong năm vị vua của thời Xuân Thu Bình Định dẹp loạn, ông đã tống giam các quan lại và kết án tử hình. Vì muốn thể hiện là một người có tấm lòng rộng lượng, ông ra lệnh khoản đãi những phản thần kia, cho họ ăn thêm bữa ăn trước khi chết. Đời bọn họ sau khi ăn uống no nê sẽ hành hình, tránh phải làm ma đói dưới âm phủ. Kể từ đó, cơm đoạn đầu đài vẫn tiếp diễn và kéo dài cho đến ngày nay. Các triều đại khác nhau có quy định về cơm đoạn đầu đài khác nhau. Nhà Tống quy định rõ ràng, tiền cơm không được ít hơn tiêu chuẩn 5.000 đồng. Căn cứ theo vật giá thời đó mà xét, thì bữa cơm từ dương là một bữa ăn sang trọng và thịnh soạn. Nhưng dù ngon đến mấy cũng khó khơi dậy cảm giác thèm ăn của tử tu. Bởi ăn bữa cơm này đồng nghĩa với việc chờ đợi họ sẽ là cái chết. Vào thời nhà Minh và nhà Thanh, cơm đoạn đầu đài có một chút đặc biệt. Ngoài những thức ăn được nấu chín, thì một miếng thịt sống cũng được đặt trong bát của các tù nhân trước khi bị hành quyết. Vì sao vậy? Tương truyền sau khi chết, linh hồn sẽ lìa khỏi xác, bị quỷ hắc bạch vô thường dẫn đến âm tao địa phủ, rồi giao cho đầu trâu mặt ngựa áp giải đến thập điện Diêm La tiến hành xét xử. Chỉ sau khi hồn ma hoàn thành những việc này, họ mới có thể đi trên cầu Nai Hà rồi tiến vào lục đao, uống canh mạnh bà và đầu thai chuyển thế. Tuy nhiên, trên cầu Nai Hà, ngoài mạnh bà ra còn có một con chó hết sức hung dữ. Vĩ hồn một khi bị nói nuốt chửng thì không thể đầu thai. Vì vậy, Quả ngục bỏ một miếng thịt sống vào bát của người tử tù, để người này sau khi chết đem xuống âm phủ cho con chó giữ kia ăn. Con chó khi có thịt thì sẽ không ăn những linh hồn kia nữa. Như vậy tử tù cũng không phải gặp cảnh hồn phi phách tán, thống khổ nữa, đầu thai chuyển thế cũng dễ dàng hơn. Chế độ hình phạt thời cổ đại mặc dù nghiêm khắc, nhưng cũng sẽ chuẩn bị bữa ăn tử tế cho người bị xử trảm, để họ có thể yên tâm lên đường đây cũng có thể coi là việc làm nhân đức của người cai trị để các tử tù có cơ hội được đầu thai làm người. Ngoài ra, lý do bỏ thịt sống vào bát là để tránh việc tù nhân ăn hết thịt, thì khi đến ông phủ gặp con chó hung dữ sẽ không có gì cho nó ăn. Trên thực tế, điều này cũng khiến các tử tù cảm thấy an tâm hơn vì khi xuống ông phủ sẽ không bị chó dữ tấn công, có thể đầu thai một cách thuận lợi. Từ thời nhà Minh, đã có phong tục này được truyền từ đời này sang đời khác. Đến nay, nhiều gia đình ở Trung Quốc vẫn còn tục chuẩn bị thịt sống khi cúng tổ tiên, cũng có thể liên quan đến phong tục này. An Nhiên xin kính chào quý khán thính giả kênh Duyên Vạn Cổ. Video đến đây là hết rồi. Các bạn quan tâm kênh, hãy nhấn like và đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ An Nhiên xin chào và hẹn gặp lại.